Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Nội Hôm nay à, tôi xin giới thiệu các bạn một ngôi nhà nữa ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông Ngôi nhà có diện tích là 35m2 xây 4,5 à, tầng và hiện được đang được chào bán với giá là 1 tỷ 920 triệu, 920 triệu đồng Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà đây các bạn có thể nhìn thấy ngõ rất là rộng ô tô đi qua được ở phía trước này chính là nhà văn hóa của tổ 14 này và trục chính ô tô độ ngay ngoài kia thôi đây là khu nhà của chúng ta phần mặt tiền tầng 1 phía trên là đều được à, ốp à, cột và sơn trắng hết rồi về phần à, tầng 1 của ngôi nhà thì được ốp từ đá granite đây các bạn có thể nhìn thấy đá granite màu đen bên ngoài là có một lớp cửa cuốn đây là phía cửa của ngôi nhà đây tiếp theo này là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà về bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì à, hiện tại là chúng tôi đang thiết kế là một phòng ăn ở phía bên trong phòng ăn và bếp và phía khu vực bên ngoài đây chính là không gian à, chúng ta có thể để xe rất là rộng bên trên thì à, gồm bao gồm hệ thống trần thạch cao và hệ thống chiếu sáng bên trong này là bếp về phần bếp thì à, hiện tại được chúng tôi làm từ à, gỗ sồi nga đều làm từ gỗ thịt và mặt bếp thì làm từ đá tự nhiên màu vàng và bên trên là kính ốp bếp kính trang trí và trần chậu rửa sẽ đang làm từ inox 304 các bạn nhé đây chúng ta có thể quan sát hàng nhập khẩu loại 1 đây là phần tủ bếp này bên trên có ống thoát à, của máy hút mùi đây chúng ta có thể quan sát từ bên trong ra ở phần à, tầng 1 thì à, hiện tại có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa đây nhà vệ sinh phụ chúng ta vào bên trong rất là rộng có hệ thống máy bơm này và hệ thống nguồn cầu vòi nước ống thoát sàn tiếp theo là phần à, phần cầu thang của ngôi nhà về phần cầu thang của ngôi nhà thì à, mặt mặt bậc và của bậc thì đều được à, làm từ đá granite đá tự nhiên à, và phần tay vịn thì sẽ được làm từ gỗ trò đây chúng ta vừa quan sát và bên này có thêm một cái thanh trang trí nữa được làm từ gỗ công nghiệp à, tiếp theo đây chúng ta sẽ lên à, trên tầng 2 à, ngôi nhà này thì tầng 2 thiết kế là một phòng khách rộng các bạn nhé phòng uh, master dùng cho à, cả nhà sinh hoạt chung và làm phòng khách đây là hành lang lên này và phía bên này là chính là không gian rộng của phòng khách cũng bao gồm hệ thống ờ, trần thạch cao hệ thống ờ, đèn led hệ thống dây ờ, cáp chờ của tivi và đường ma bên này là cửa sổ này rất là rộng gồm hai lớp một lớp là cửa à, nhựa loại thép cách âm và bên trong là cửa sắt để an toàn cho ngôi nhà đây không gian của phòng khách bên trên này là hệ thống chuông báo và đường cáp tiếp theo chúng ta sẽ lên ờ, tầng 3 ngôi nhà này ờ, trên tầng 3 thì sẽ chia làm hai phòng ngủ một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau chúng ta sẽ đi ra phòng ngủ phía sau trước đây chúng ta phải phòng tương đối là rộng chúng ta có thể cái ờ, giường tủ và bàn việc ở trong đây được bên trên có trần thạch cao này đây là một cái ờ, giếng trời thông gió và để nơi đặt à, điều hòa và bên sườn này có một cái cửa sổ nữa đây là hệ thống cửa thông phòng được làm từ ờ, chất liệu lô gỗ siêu bền tiếp theo chúng ta sẽ đi sang phía bên à, nhà vệ sinh của tầng 3 đây rất là đẹp bao gồm à, hệ thống buôn cầu này lavabo sen cây đầu chờ của à, đường nóng lạnh bên này là phòng ngủ phía bên ngoài cũng bao gồm ờ, hệ thống chân thạch cao cửa và đường dây cáp như thế thôi Tiếp theo chúng ta sẽ lên tầng 4 à, ờ, Ngôi nhà này tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế như nhau Cũng bao gồm mà ờ, hai chia hai phòng ngủ trước, phía trước, phía sau Và một phòng vệ sinh ở giữa này chúng ta có thể quan sát trên tầng 4 và quan sát qua là nó cũng như tầng 3 không khác gì bên này là nhà vệ sinh này trong ngủ hiện tại khu vực này thì bên công ty tôi có xây rất là nhiều căn khác nhau diện tích từ 30 mét vuông đến 40 ờ, mét giá thì hiện tại thấp nhất đang là 1 tỷ 300 triệu đồng còn ờ, cao nhất là 1 tỷ 92 như căn ờ, tôi đang quay đây ngõ nhỏ thì à, từ 1 tỷ 3 1 tỷ à, 35 đến 1 tỷ à, trên 1 tỷ tư còn ngõ rộng thì có thể từ tỷ 7 tỷ 78 đến tỷ 92 đây tiếp theo chúng ta lên trên tầng 5 à, trên tầng 5 này thì có một một cái tung thang một cái tung thang này lên lên, lên trên tầng 5 và sân phơi phía trước về phía, phía sau rất là thoáng sau ờ, này nếu chúng ta về chúng ta có thể bắn thêm cái máy tôn trồng cọp ờ, chúng ta làm sân phơi và trồng rau trồng hoa ở trên này được tôi xin ờ, nhắc lại thêm một lần nữa về thông tin của ngôi nhà các bạn nhé ngôi nhà này có diện tích là 35 mét vuông nằm ở ngay trục chính của tổ 14 phường Yên Nghĩa ngay sát chỗ nhà văn hóa thôi cách trường tiểu học và trường mầm non chỉ 100 mét và hiện đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 920 triệu đồng giá có thương lượng đã bao thuế phí sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng ngoài ra thì khu vực ờ, yên nghĩa này chúng tôi còn xây dựng tương đối là nhiều giá từ 1 tỷ 3 đến 1 tỷ uh, ừ, 92 đến trên 2 tỷ nói chung là tùy vị trí thôi nếu các bạn có nhu cầu mua nhà ở khu vực này có thể là liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận các video khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại